và 350g bột năng 250g bột gạo nè rồi mình à, dùng à, khoảng 400ml à, nước cốt dừa nha và 250g đường cát trắng ở đây mình chuẩn bị là khoảng 10g mè ha mè đen rồi đầu tiên á, là mình phải dùng dùng bốn quả trứng này nha các bạn mình đánh tan bốn quả trứng này ra nha rồi mình được bốn quả trứng nha các bạn mình à, đánh cho bốn quả trứng này nó tan ra bốn quả trứng là mình đánh tan ra xong đó các bạn tiếp theo á mình cho đường vô 250g đường nha rồi mình cũng đánh đường này lên nha rồi mình đánh đường nó tan ra xong rồi tiếp theo mình sẽ cho bột năng vô nha các bạn đây các bạn à, cho bột năng vô nha 350g bột năng các bạn cho bột năng vô xong tiếp theo các bạn à, quậy lên cho nó tan cái bột năng này ra nha các bạn rồi mình quậy tan bột năng ra xong rồi tiếp theo là mình chọn cái à, bột gạo nè các bạn mình chọn riêng nha nếu như các bạn chọn chung vô đây á thì các bạn phải xay bột gạo ra cho mình nha các bạn rồi, rồi các bạn mới à, chọn chung nha mình cho vô đây là 400ml nước cốt dừa luôn cái bột gạo này ra nè các bạn cho nó tan ra đó cách chọn bột của mình là rất là đơn giản và nhanh nữa các bạn à, xem video mình đó thì à, mình à, bảo đảm với các bạn là 100% các bạn làm được món bánh kẹp như mình được giòn và xốp đặc biệt là cái bánh nó đẹp nữa mình cố gắng mình quậy cho nó tan cái bột gạo này ra nha các bạn rồi mình quậy ra nó tan ra đó các bạn rồi mình cho vô chung với trứng với đường nha đó mình cho chung vô rồi mình chọn lên cho nó đều khi mà mình chọn lên đó các bạn nó còn à, còn khô nè các bạn đó, các bạn thấy là khi là bột của mình nó còn khô nè mình cho thêm nước nha nước lọc vô để cho nó lỏng ra nha các bạn rồi mình cho vô đây có khoảng 100ml à, nước nữa cho nó lỏng ra đó mình đánh lên cho nó tan ra nha các bạn đó các bạn thấy bọt nó lỏng nè đó bọt lỏng như vậy mới được nè các bạn bọt đặc quá là không được đâu nha mình phải quậy cho nó lỏng ra lỏng vừa thôi chứ không có lỏng quá luôn nha các bạn đó lỏng vừa thôi rồi á mình à, để mè vô mè nè các bạn cho mẹ vô để cho nó thơm nha ăn cho cái vị cho nó bùi bùi, bùi một chút xíu rồi như vậy là cái mình à, chọn bột xong rồi đó tiếp theo à, mình à, sẽ à, nướng bánh à, nha các bạn thì à, để nướng bánh á mình à, chuẩn bị một cái à, lò than lò than nha rồi tiếp theo không? mình chuẩn bị là thay xong rồi tiếp theo mình để cho cái à, khuôn nó nóng lên nha các bạn và một điều à, lưu ý là các bạn à, để cho cái khuôn cho nó thẳng nha để cái mặt khuôn cho nó thẳng khi mà đổ bột vô là cái khuôn nó bột nó chảy ra được đều nha các bạn các bạn để cho khuôn cho thật là nóng nha các bạn mình trở lại giờ mình à, múc bọt nha thì à, các bạn dùng giá hoặc là các bạn dùng cái cái à, cái cốc các bạn lường bọt cũng được các bạn lường khi mà cái đầu các bạn lường á hôm nay mình chia sẻ cho các bạn nè khi mà cái đầu các bạn lường á, là cái bánh nó vừa tròn trong cái hình cá chép này thì là được nha thì hôm nay á, là mình dùng giá nè các bạn mình dùng giá để mình đổ bọt nha đó mình múc lưng lưng giá thôi đừng đầy giá bị giá mình giá lớn nè mình cho vào khuôn các bạn à, để ý cho mình khi mà cái khuôn nó bị nghiêng bên nào thì mình kê lại bên đó nha các bạn để cho nó được thẳng cái khuôn nha trở lại các bạn trở à, trở lại xong rồi mình cuốn mình lấy cái bánh này ra nha cuốn mình lật cái hình con cá ra ngoài nha các bạn giờ đây là cái bánh đầu tiên mình làm thì à, nó à, không được đẹp không nhưng mà được con cái là cái hình hoa văn nó nổi lên cũng rất là sắc sảo nè các bạn rất là đẹp luôn nè Đó, các bạn thấy cũng rất là đẹp luôn nha rồi mình à, lấy cái que mình rút ra cũng rất là dễ nha các bạn đó rất là dễ luôn cái bánh đầu tiên là các bạn thấy là rất là mỏng luôn nè à. các bạn nhìn cho mình nha rất là mỏng luôn nha mấy trong nè các bạn đó rất là đẹp luôn rồi mình à, đổ cái à, tiếp theo nha các bạn thì à, như cái đầu gì đó mình múc một giá bột dừa thôi đừng có đầy quá tốt nhất là mình kê cái khuôn cho nó thẳng nha các bạn các bạn khi mà các bạn đổ vô thì cái bọt nó sôi lên đó mới được nha đó mình nghiêng cái bọt rồi mình ép nó xuống gì nè các bạn mình ép thẳng xuống đó, các bạn ép các bạn giữ giữ cái cái cái à, cái khuôn lại nha cái tay cán các bạn giữ lại đừng cho nó nổi lên rồi cái bọt phần bọt còn dư á, thì các bạn à, dục cái cái cái thanh gỗ á, các bạn cắt nó ra đối với làm món bánh kẹp này á, thì mình làm á, thường là bột cái dư ra cũng phải có dư đó các bạn nếu mà các bạn nhiệt độ nhỏ thì cái bánh ờ, nó nằm phía trong nó không dư bọt còn như mình thừa bọt thì bột nó phải chảy ra ngoài rồi rồi tiếp theo mình à, lấy cái này ra nha các bạn bánh vàng thì mình cuốn mình lấy ra đó mình lấy ra rất là ngon luôn nha mình được hai cái ha các bạn thấy à, bánh ờ, mình nướng nãy giờ cũng rất là nhiều các bạn để ờ, mình lấy một cái ờ, cho các bạn coi như thế nào nha thì ở đây nè các bạn đó các bạn nhìn thấy cái bề ngoài của cái bánh nè rất là bóng luôn nha và cái hình hoa văn nó nổi lên cũng rất là đẹp rất là đẹp luôn nha các bạn nó và đặc biệt là cái bánh này á mình làm đó là cũng